biết không em đoạn đường mà ta qua nhiều lúc vô tâm đôi khi anh vội vã đã làm em phải buồn đã làm em phải đau anh xin lỗi em cho nỗi đau phải anh đấy sao em không dắt anh đi cùng chẳng cần biết đến em sai hoặc đúng bạn tìm rồi sao hạnh phúc đắm say không bên anh thì mưa bên em có nắng chưa bao nhiêu dù thừa trộn sâu kỷ niệm xưa giả như lúc này người ở bên anh tựa đầu gục ngã bình yên trong anh đến lạ yêu em thật nhiều những anh gặp phải đắng cay bao điều rõ rệt từng tối cô đơn siết anh chặt khi anh vội vã đã làm em phải buồn đã làm em phải buồn anh xin lỗi em ra nỗi đau phải anh đây sao em không dắt anh đi cùng chẳng cần biết bên em sai hoặc đúng và tìm đâu thấy người ở bên anh Cửa đầu gục ngã Bình nguyện trong anh đến lại Yêu em thật nhiều Nhưng anh gặp phải đắng cay bao nhiêu Do gió từng cơn Cô đơn siết anh chặt hơn Biết không em Đoạn đường mà ta qua Nhiều lúc vô tâm Đôi khi anh